à. Ờ, quanh ờ. tay và xin chú ấy nhá con nói xin nhá hoặc là những hâm mong ố chảo nhá nói tiếng kinh tập nhá xếp hàng ờ à, xếp hàng nhá bây giờ lấy à. cho cái trò cho con cháu một ít vào tay và áo vào áo vào áo vào áo tốt nhất vào áo nhanh nhanh lấy cả váy ra không có chú còn ờ, áo áo áo nhanh lên đâu con chú chờ thằng con trâu lì ô từ từ nhá chia đâu hết luôn nào À gọi con ngầm mỉ nữa kìa, con, con hai cháu nhỏ em gọi tiếng Hơ Mông bảo hai cháu nhỏ ấy kìa. Em em bảo đưa rồi. Hai cháu nhỏ đang đứng đứng bên mẹ kia kìa. Ờ à, ai cũng được nhá, các cháu ai cũng được, không phải là ai không được. Đây. À, ai được rồi thì thôi ra ngoài nhá. Ôi ờ, đấy, cái cháu nhỏ trên này ai dễ chưa Ôi rồi rơi rơi rơi. Ôi phô lên đâu rồi mình. Chờ à? Có cháu có chờ. Đây, cháu nào cũng được nhá. Đây. Đấy. Dạ. Mới nó chặt bớt. 2 giờ. À, Đây. Đúng 12 giờ rồi. Nào lần tao là tung trời đâu. Giờ này còn chưa được ăn cơm nữa. Chúng đi. Đi vào nhặt kẹo chưa? Hả? Chưa được à? Chưa được cái gì? Đâu còn ai Chưa kéo rồi nhá, không tí là có người thiếu người không được đấy. Đây còn hai cháu nhỏ nữa nhá. Nhỏ. Mẹ. Cháu ơi. Sao biết rồi, sao biết rồi. Ôi, cái ô tàng. Đâu còn ai nữa? Ui đâu, Còn cháu nào chưa chưa được không? Cháu nào được chưa? Cháu nào được thì thôi nhá, để cho các cháu chưa được nhá. Còn lại thì chia chia đều cho đi. Còn lại chia đều cho cháu một người một hai chiếc nữa. Một người một hai chiếc nữa. Ồ, oh, cái này còn bé này thôi. Hết rồi. Ok chào các bạn nhá Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV của mình Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực nhà chị Lai à, Như video trước mà Giang có chia sẻ với mọi người là cái chỗ làm cái ao ấy do hoãn lại là do cái quá trình của nhà bác say ấy Mà bàn bạc với anh em ở bên kia thì có hai cái, cái ngôi mộ ấy Đâm ra là phải hoãn dừng lại Và chắc chắn là mình phải là chuyển chỗ khác là mọi người rất là tiếc Và mình cũng đã bỏ ra một số tiền nhỏ nhỏ để mà ứng tiền cho em đó bây giờ đào thì mình phải lấp lại lấp lại thì mình coi như lại mất cái số tiền đó mà hôm trước thì giang cũng đã chia sẻ với bác say nói bác say là mình họp lại anh em trong gia đình bác say cũng bảo là ok rồi đến khi bắt đầu làm thì giang mới vỡ lửa cái vấn đề đó thì hết sức là mọi người thông cảm thì hôm nay lên đây thì à, Giang à, cùng với anh em là lên à, trên nhà chị Say để gửi ít đồ của một chị giấu tên ở bên Na Uy. Đó chị Say đây chị Say. Vâng. À, chị Lai. Like. <laughs> Nhầm mọi người nhá. Chị Lai. Like đây chị lai đây chị vào đây đây đây đúng rồi coi con đây con chú bảo dạ tôi dạ à con con à, hai, hai cháu đồng ấy à, à hai cháu à. dạ tại tôi cho ảnh nữa dạ à, ra đây kiếm à con ngại quá à. con gái ra đây thế nào đây à, chú gặp thế nào đây chú biết ngồi vào đây vào đây đây chị à, chị lai các con chào chào mọi người đi à. chị lai chào mọi người đi À... Xin chào mọi người nhá nè À, xin chào mọi người. Nói to lên là xin chào à... các bạn nhá. À, xin chào à. Ừ. Xin chào các bạn. Ừ. À, hai con chào là chào chào ừ. chào mọi người À, chào, chào mọi người đấy. Chào, mọi người đấy mà. Chào mọi người nhá. Chào mọi người. À, nói to lên, con này nói, cháu cho nó con nói to lên. Chào mọi người. Chào, chào mọi người. À, <laughs> chắc là do là mà các cháu yeah. Dạ. nhỏ không hay ờ, quen nói hay ngại trước ông kính quanh quay dạ, các bạn ờ, thông cảm nhé hôm nay em lên đây ấy là cái món quà này là của một chị giấu tên nhá à, ở bên Na Uy. Nhưng mà hôm nay anh răng hay bị thăng các con mà thăng thì <laughs> à, cả anh nhá. À không, cái này là của chị ở bên Na Uy. À. Ờ, đấy là gửi cả, cả cho anh. quà này. Ở ờ, đây có thì cảm ơn chị ở à, Na Uy nhá. Cả, cả anh chị <laughs> vì thăng các con mà vâng. à, thăm gia đình công. <laughs> vâng. Ừ. Rồi, thế thôi bây giờ thì à, em nói với chị luôn là đây của món quà của bên à, chị ở bên Na Uy là xin giấu tên nhé mọi người nhé thì à, chị à. có ừ. gửi cho Giang à, số tiền là mua cái à, đồ à, nấu ăn này rồi là bánh kẹo các cháu là chăn màn thì à, Giang chưa mua được gạo thì Giang có mua ở bên này là một chút đã tại vì là đường đi rất là khó mọi người biết rồi ừ. hai anh em chở mãi mới lên được đến đây rất vất vất vả ấy là chị cười cười này đi Ôi. Vâng. cười hết đầu hai con cười giúp mẹ đi trong <laughs> đây uh, đây các bạn Thế là cả anh chị Anh lấy lấy không? Hử? Không mới quay em nữa Chưa ưu tiên à? đây gà đây các bạn nhé Đây là gà mua cho mấy mẹ con ăn trưa nhá à. Đấy, chưa ăn nhá Đấy, đây con cầm vào nhà Sách cầm vào nhà Ờ Đó, xong là tí à, bê vào cho chú nhá ừ. Khôi เขาก็เฮือนน่ะบ่เห็นหุ่งแล้วเนาะว่าเจ้าโอ้โอเคเลิกๆมึงซึ่งอ้าวนะ đây là cái này bé các bạn nhỏ lắm đây nhỏ đây là quay cho mình xem là chị say đang sửa lại cái nền nhà đó chị đang sửa lại nền nhà à, à thế à hả à. sửa lại nền nhà à sorry à. nên trong hai mấy này nhà nó khoảng đưa thì à, à thế à <laughs> mệt các bạn ạ à, lên trên này là thật sự là rất là mệt luôn mà lại đường đi thì mọi người biết rồi trên đường đi đang không quay được nhiều có hai anh em lên chỉ đấy thôi để mọi người biết đường ô nó còn đỡ chứ cần mùa mưa các bạn ạ đấy không lên được luôn đấy trên đấy rất là trơn mưa ấy như đợt trước mà làm nhà của vàng mỹ ấy không lên được luôn mà cây cao đến đây ủi à, hết rồi cái đấy à? cái gì đấy không Gạo hết rồi, cũng hết ăn rồi quá, hết gạo ăn rồi quá vâng, Hết ăn rồi Qua là đi rừng à? À hôm qua đi à, dòng đi à, à, đi xe ăn À À nên trên rừng À được à. à lấy cho cho chú cái dao Cho à. chú cái dao về về cắt đi này à. Đây còn cái cháu à, bị liệt đây này Cháu bị liệt này Khỏe không? Khỏe à Đây là cháu bị liệt Là con của chị Lai ấy Cháu bị liệt Cháu bị liệt từ nhỏ đi được chị ờ, rất là vất vả nhà chị Lai thì ờ, như mọi người biết là cái video đợt trước mà Giang lên làm nhà em vàng em mỉ ấy thì ờ, có cũng có một số các nhà hảo tâm là giúp chị Giang cũng gửi tiền để mua bánh kẹo để mua đồ ăn này Nói định mua hai cái chăn nhưng mà không mang lên được à. nặng quá ấy. À. để lần sau nhá lần sau à. mua chăn lên à. chăn với gối cho các con này nữa rồi là áo nữa cơ à. còn áo này <laughs> áo cuốn giấy hết rồi <laughs> chị thì à, chồng mất thì có ừ. bốn đứa con mà ừ. một cháu thì là bị liệt nhỏ cháu ừ. trai còn là ba đứa thì một cháu thì là thần kinh nó cũng không được ổn định lắm mọi người ạ đấy rất là vất vả khó khăn mà mình chị phải nuôi à, bốn người con mà sống trong một căn nhà như này thôi lấy dao về về mở cái đấy ra ờ, mở à, tiết kiệm cho các con à con lấy lấy ra <coughs> gà gà gà gà cho gà ấy đi đấy bóc bóc bóc cái này ra à. Ừ. nhà... Đây đây đây đây trời để cho em là Nhà là chia kẹo rồi. Chia kẹo cho các con nhá. À. À, còn còn một cháu nữa đâu rồi chị? À không một À, đi ở nhà bà hay đi chơi rồi. À đi chơi rồi. À, à đi chơi. À. Cháu nhỏ nhỏ đi chơi. À này đi chơi. À, đấy, ờ, mình chỉ cho chị đi cái nào là cá khô này cái này rồi cái này cái này cá khô nhá chị nhá à cá khô à cái này cái cá à cá, khô, người đồng bào ăn cá khô mà à ông biết mà nó ờ đây kẹo đây đây, đây bắt cho các cháu nhỏ không, luôn không lấy cái kẹo kia trước đi không cứ, cứ lấy kẹo cho cháu đây, đây. nó cứ bỏ ra đây cho chị biết đâu bỏ xuống nhấc nhấc ra cởi ra nhấc ra xong là tí giận chị đây đây nhá cái này đây là mì tôm các bạn nhé này thì à, mình mua theo yêu cầu của chị ờ, giấu tên ở bên Long Uy nhé các bạn nhé à. đúng rồi đấy đúng rồi chị anh với nhá đúng rồi các con chị anh đi đấy đây bánh này ú uh, cái này gắn này còn dính cả cái này luôn cho đây không gắn cáp thì sợ tuột cái này um, Ninh uh, bỏ ra một nửa cho anh Còn một nửa thì mình sẽ mang xuống dưới để cho các cháu Ở mấy cháu nhỏ ở à. dưới ừ. Ở đấy một nửa Chia ra một nửa một nửa thì cho vào túi mang xuống dưới Chia cho các cháu Cho cô ấy dặn mà ừ. Chứ uh, còn lại một nửa là cho chị Lai ừ. Chia chia chia đấy dạ, dạ, chị dạ. Chia chị Banh em ạ vâng. Chia một nửa Cái này cái này mua rất nhiều chợ đấy Còn ba gói kẹo kia là mua riêng Chị Lai đó Được rồi Đấy Đấy, okay. mang một nửa thì à, mình mang tí à, là mang chia cho các cháu nhỏ Đấy. Đây cũng là kẹo của các con hết nhá Đây, đây của các con nhà các con, con hết Còn cái này là mình mang mỗi cái này thôi nhỉ Mang đấy, còn à, cái này là của Đây, dầu gội đây nhá chị nhá à. Đây, bánh xà phòng tắm đây Đấy. Hướng dẫn cho chị đi Cái này là mình để tắm nhá, còn cái này dầu gội nhá Dầu gội à? Dầu vâng, đâu à? Vâng, hai, hai lọ dầu gội với lại bốn bánh xà phòng này. à. Cái này là bánh tắm kinh tắm. Người cái à, này để, để tắm người nhá à, <laughs> đấy dặn cho còn vâng, cái này dầu gội rồi đấy, đấy. người mông có thì đây này chị, chị um, cất đi cái này thì không dám thì ừ. không biết là tắm thế nào cái này là dầu ăn nhá ừ. cái này xà phòng đây ừ. để giặt đồ xà phòng là hai hai túi đấy chỉ ừ. cho chị túi kia đây cái này nữa chị ạ đó đây nước mắm đây mắm muối mì chính à mì chính đâu nhỉ đây à đây đây, đây, cá này gà này bốn thùng mì tôm này đây hai nâng mướp mắm đây nhá chị nhá muối đây nhá đó. cái này xà phòng mình để sang cái này đi thôi ờ, để cái nào sang sang nó gọn cái cái dầu gội bỏ riêng không nó chảy cái, cái ăn thì mình lấy sang cái này còn ừ. cái để giặt tắm thì mình để đấy đó rồi đấy, đấy. Đó. cái ăn đây đấy cái ăn đây vâng mì chính như thế này đó. gạo thì ờ, bên này nhá các bạn nhá gạo gạo ờ, gạo cất đi nhá chị nhá ừ. Ủa, của chỗ này bị rột hay sao nhỉ ôi rột hết thùng hết rồi thôi rồi được rồi không rồi được rồi nhưng mà không có chồng lòng thì ở ừ. <laughs> vậy thôi ờ, không có chồng thế có kiếm được anh nào không có anh nào à, có thích mình chưa không ạ à. không anh nào thích mình à Đấy, cuộc sống khó à. khăn lắm em ừ. nghĩ là nếu mà lấy chồng như, như trồng cũ thì ố cũ thế thì thì à. Nhà ừ. mình ở một mình thì trang máy con ờ, thôi. À. <laughs> Chồng ừ. như chồng cũ thì à, mình không à, nó không nghe mình ấy, ừ. cũng đi đằng nào đằng kia mà đi ừ. ấy thì này cứ còn làm mới rồi thì à. <laughs> khổ quá ừ. Thế có gì ờ, cứ ấy nhá dùng ờ, à. tạm cái này thức ăn thì chắc để vài hôm nữa thì em à. lại mua lên cho à. À, xong là gửi cho một ít tiền mặt để chị tiêu nhá à. đấy rồi rồi mẹ con sắp xếp cất đi à. cất gọn vào nhá ừ. không cất gọn nó không có là người khác biết à. người ta về người ta lấy của mình ấy còn bánh kẹo đây của con con này này đấy cái bánh kẹo này của các con hết nhá kẹo là cho hết vào đây cho gọn bánh kẹo của con vào đây cho riêng vào đây của các con nhá theo cô dặn đây kiểu của các con này đây của nhà mình đó muối nhá Ừ. còn súp thì uh, bà con đồng bào hâm mông trên này không ăn súp nên là mình không ừ. mua chỉ mua ừ. muối thôi mình ăn chính muối à? ờ cá tí nữa làm luôn cho các con ăn nhá ừ. còn cái này nhớ là cá khô nhá ừ. cái này là mì tôm đây ừ. bốn ừ. thùng đây theo như uh, của cô ở bên Naui chị bên Naui dặn đây là cá nhá đây là gà tí nữa à. à, nếu bảo mẹ nấu cơm trưa luôn của Minh La Huy à. à, cố gắng nhá, cố gắng chăm con nhá. Dạ. Dạ, à. Nhà chị rất là khó khăn Thôi đi ờ, cất đi, cất đồ đi. Ờ. Ừ. Cháu này là bị liệt không ở ờ, đây. Ô nhà có chó nuôi à? à. con chó cún dễ thương rồi. Có chó, chó nuôi. À. à. Người ta cho à hay là mình à, đi bắt? Mình mua mua về. À, mình mình mua về à? à. Bao tiền một con này? Bà, bà nó mua về. À, bà mua về. Ừ. ừ ở nhà cũng không có chăn thật mà quên mất nhà có mấy người mà một cái chăn <coughs> ờ à, anh này là đi cùng đi giúp đi chở đồ à, ấy ờ, chở đồ với lại là lai hộ không một mình anh không lên nổi ừ. nên là ấy, trước còn nói chuyện với ờ, chị Lai thì mới biết ra mọi người chị Lai là còn trẻ hơn hơn mình <laughs> nhưng mà nhìn chị là có gia đình rồi thôi cố gắng ờ, chăm các con nhá à thế mà bà ờ, là thế à, ở, ở đây ờ, chỉ nấu cân còn các con mà ờ, mình ăn cơm không để, để khi, <laughs> khi khác anh lên thôi khi khác ừ. anh còn mua chăn nữa nhá à. đấy các bạn à, đấy à, các bạn này. xem nhà của chị Lai này hỏng hết rồi rột hết rồi dạ. rột hết rồi đấy. đi đi vòng một vòng cho mọi người cùng xem thôi nào đây là chị Lai này địch kêu khó dọn cho nó sạch đi ừ. mục trâu đấy bẩn lắm nó nhưng mà trên này cho trâu thì không làm chuồng cho thì thả thì trâu của người hỏi thác à trong người thác là hay về à, à chứ này thì không phải là à, nó do thì nó ở trong cái nhà trong nhưng mà nó thả trâu rồi lời cũng thả gà cũng thả ờ. trâu cũng thả <laughs> không nhảy gì ấy. Mấy nhà hỏng hết rồi. À, nhưng mà cả lăng như thế thì người ra ra mọi người ra đây xem này. <laughs> Mấy nhà hết rồi không không không còn cái gì luôn không có chồng làm thì không làm đi không có chồng không có đàn ông ấy rất là ừ. thương chị ấy vì ờ, các bạn biết giờ video trước mà giang chia sẻ đấy đến hoàn cảnh của chị cũng thì ờ, cái cô ở bên Naomi là cũng rất là thương gia đình chị cũng ờ, gửi cho giang rất là nhiều món quà qua giang gửi cho, cho chị lai thực sự là quen nói chị là mình cũng ngon mà gọi chị à, hỏng hết rồi lượt bằng đấy mọi người biết là trong nhà rất là khó khăn thôi có lẽ là chị vào nó cơm nữa chắc là nay thì uh, thật sự là giang là cũng uh, bận nhất là mình cũng phải nhờ người đi chở lai đồ lên đây mình cũng không thể chở hết được thì đâm ra là bản thân giang là phải về sớm nữa cơ không có thời gian để mà ấy nữa thì uh, thôi chị vào nấu cơm với các con đi nhá à, nhưng mà Đấy. Đây. hai anh nó để ở... sau em lên em mua chăn cho. À. Với mua một số thứ thì à, còn nếu mà dư tiền thì em sẽ gửi lại cho chị đấy thì à, như các bạn biết rồi thì à, giang lên đây thì à, mua số đồ này thì em mua cho chị ấy thì à, vài hôm nữa à, hôm mai ngày kia đó ừ. thì em ừ. sẽ mua chăn lên à, mua quần áo cho các cháu nhỏ à. hoặc là em sẽ dẫn các cháu xuống đó mặc quần áo ấy ừ. thì thế áo của các cháu nhỏ là cũng hỏng hết rách hết rồi mọi người thương lắm nhìn lên đây thì à, để à, mai ngày kia thì giang sẽ mua lên Ờ, chăn sau đó có thể là dẫn các cháu xuống tự chọn những bộ quần áo của mình thì cái số tiền của chị là còn thừa hôm nay Giang chỉ mua hết hơn ờ, hai triệu hai thôi nó còn thừa của chị là hơn 2 triệu nữa thì mình mua chăn sau này nếu mà còn thừa mua quần áo cho các cháu nhỏ và thừa một chút tiền gì đó thì em sẽ gửi lại cho chị à. nhá để mua thức ăn dần nhá Ừ. ừ. mùa này là mùa rét rồi thì em à, anh cũng mua được trang mua được áo ừ. cho con này ừ, nhá cố gắng nhá ờ rồi em về đây ờ thì à, có lẽ là giang cũng xin à, phép được kết thúc video của giang ngày hôm nay thôi nếu à, tất cả các bạn thấy video của giang hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like một chia sẻ và một đăng ký ủng hộ kênh để giang có thêm nhiều động lực để giúp bà con nghèo trên vùng cao tây bắc này nhá ok xin chào tất cả các bạn nhé chào các bạn đi chào các bạn